Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube và trên Fanpage. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng một lượt like, một lượt chia sẻ hoặc à, đăng ký kênh của chúng tôi trên YouTube và trên Fanpage dưới phần mô tả để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại ô tô đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh tất cả lượt đăng ký của quý khách đều được ô tô Kinh Anh đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái sản phẩm mà chúng tôi mới mua về. Đó là mẫu xe đến từ thương hiệu Malaysia do GRD Auto sản xuất. Chiếc GRD 8 chỗ số sàn 5 cấp, máy dầu 2.5 cực kỳ tiết kiệm, Chiếc xe này sản xuất năm 2008. Hiện mẫu xe này đang được ô tô Kinh Anh bán với giá là 109 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách hàng trên toàn quốc. Vâng, chỉ 109 triệu đồng. Giá nó chỉ chưa bằng một à, chiếc xe máy SH của Honda. Chúng ta đã sở hữu một chiếc uh, xế hộp 8 chỗ số sàn. Về khách hàng nào quan tâm hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé. Hiện nay thì à, mẫu xe này đang để tại cửa hàng của ô tô Kinh Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Chiếc xe này được ô tô Kinh Anh mua của một à, gia đình tại Đồng Nai, biển 5 số, đăng ký tư nhân chính chủ. Với mẫu xe này thì ô tô Kinh Anh cam kết là không có đâm đụng hay ngập nước, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Sau đây à, chúng ta cùng khảo sát một vòng quanh à, ngoại thất của chiếc xe này nhé. Đấy, như quý vị thấy, mặt à, ca lăng phía trước của nó với cái tấm lưới tản nhiệt cách điệu nhìn khá là bắt mắt và hài hòa cùng đèn pha với đèn pha dạng halogen đèn lớn chiếu sáng rất là xa bám đường khá là tốt giúp cho quý khách di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm toàn thân à, chiếc xe này à, với à, màu ghi vàng khá là đẹp được trang bị các cái họa tiết nhìn rất là khỏe khoắn bốn bánh xe đều trang bị mâm đúc hợp kim 5 chấu kép còn khá đẹp và chắc chắn Đấy, đây là khoang lốp ở phía trước bên tài quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ mâm đúc mâm đúc hợp kim 5 chấu kép khoảng sáng gầm cao đi được rất là nhiều địa hình Vỏ xe cũng à, còn à, khá là đẹp, gai của vỏ xe còn khá là cao. Với à, cái vỏ xe này thì chúng ta cũng phải đi được khá là lâu nữa mới cần phải thay thế. Toàn bộ hộp dè, hệ thống cua lốp cũng như là hệ thống giảm sóc ở phía trước cũng còn tương đối là đẹp. Tất nhiên là không quá là xuất sắc so với những dòng xe mới bây giờ. Các cái đường gân chỉ còn khá là sắc nét, tạo cho chiếc xe cảm giác khá là khỏe khoắn và chắc chắn. Đặc biệt đây là bản à, máy dầu cho nên là cực kỳ à, tiết kiệm nhiên liệu. Khoang lốp ở bánh sau bên tài, mâm đúc 5 chấu kép, dạng à, hợp kim, được sơn cách điệu, nhìn khá là bắt mắt. Hệ thống cua lốp cũng như là học dè và giảm sóc ở bánh xe sau bên tài cũng tương đối là đẹp. Cùng đèn hậu ở phía sau xe với dạng ba đèn dọc cũng đã được chủ nhân ốp cái mạ chrome toàn bộ à, đèn vẫn còn hoạt động rất là tốt và hiệu quả bánh dự phòng à, ở dạng à, bánh treo cũng còn khá là tốt giúp cho quý khách thay thế dễ dàng khi cần thiết xe cũng trang bị một cái cần gạt mưa ở phía sau xe toàn bộ vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả Đấy, cụm đèn hậu ở bên phía phụ nhìn còn khá là mới đã được à, ốp cái à, tấm mạ chrome nhìn rất là sáng khoang lốp à, bánh xe sau bên phụ mâm đúc hợp kim năm chấu kép với sơn các cái họa tiết nhìn khá là bắt mắt và chắc chắn toàn bộ hộp dè cua lốp và cái hệ thống ờ, giảm sóc cũng còn tương đối là đẹp tất nhiên là không quá xuất sắc các cái tay nắm cửa đã được ờ, ốp mạ chrome khá là sáng các đường gân chỉ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 Hệ thống à, keo chỉ cũng như là rong cao su cũng ở mức là bình thường, không quá là xuất sắc so với à, dòng xe sản xuất năm 2008. Đây là dòng xe mang thương hiệu của Malaysia do Auto GRD sản xuất. Hệ thống à, bản lề tương đối là chắc chắn và nhẹ nhàng. Cửa mở ra vào không hề có cái hiện tượng gì là bị kẹt cả, bật lên xuống, chốt khóa cũng như là bản lề ở cánh cửa phía sau tương đối là chắc chắn thì với giá là 109 triệu đồng, chúng ta đã sở hữu một chiếc 8 à, chỗ số sàn máy dầu cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta có thể à, sử dụng để à, đi lại che nắng che mưa trong những ngày mưa gió như thế này. Bằng tắp lô, các cái tấm nhựa của bằng tắp lô cũng còn tương đối đẹp. Không hề có cái hiện tượng gì là bạc màu hay là mai mòn cả. Phân bố hệ thống tắp lô của dòng xe này cũng khá là tinh tế. Các cái nút điều khiển khá đơn giản, không dườm rà rất là dễ sử dụng hộp số sàn 5 cấp ra vào số cũng còn à, tương đối là mượt mà không có cái hiện tượng gì là sóc số cả cánh cửa sau ở bên phụ táp bì các cái tấm nhựa cũng còn à, tương đối là đẹp hệ thống à, keo chỉ và gioăng cao su cũng còn tương đối là đầy đủ không quá là xuất sắc nhưng vẫn có thể sử dụng tốt hệ thống bản lề khá là chắc chắn và nhẹ nhàng hàng ghế phía sau tương đối là rộng rãi không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả đấy quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ đặc biệt là những vị trí mà ảnh hưởng nhiều đến cái à, chất lượng của xe cánh cửa trước ở bên tài tắp bì các cái à, tấm nhựa các cái nút bấm điều khiển cửa kính vẫn còn hoạt động khá là tốt giúp cho quý khách thao tác một cách đơn giản và dễ dàng đấy quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ đặc biệt là những vị trí mà ảnh hưởng nhiều đến cái ờ, chất lượng của xe. Hệ thống bản lề tương đối là chắc chắn và nhẹ nhàng. Vô lăng 4 chấu khá là chắc chắn. Cũng được ờ, chủ nhân ờ, trang bị một cái ốp vô lăng cầm khá là chắc tay. Các cái đèn tín hiệu cảnh báo trên xe cũng còn đầy đủ. Theo như chỉ số của đồng hồ thì chiếc xe này đi được hơn 363.000 km rồi. Xe trang bị một cái ổ DVD cũng có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc, radio FM rất là tiện lợi à, cho quý khách khi mà chúng ta giải trí trên xe. Hệ thống à, âm thanh cũng à, khá là trầm ấm. Đấy, quý vị có thể nghe rõ. Khoang nội thất của chiếc xe cũng khá là rộng rãi, toàn bộ các cái hàng ghế, da ghế với màu ghi vàng còn tương đối đẹp Xe cũng à, trang bị cái hệ thống à, điều hòa hai chiều, hai dàn lạnh độc lập. Máy lạnh cũng à, còn khá là mát, làm lạnh sâu. Đấy, quay căn cảnh và chi tiết cho quý vị thấy. Chỉ với giá là 109 triệu đồng, chúng ta đã sở hữu một chiếc 8 chỗ số sàn máy dầu cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta có thể sử dụng để đi lại, che nắng, che mưa trong những ngày mưa gió như thế này. Còn đây là cánh cửa sau ở bên tài cũng còn à, tương đối khá là đẹp hệ thống à, tắp bi các cái à, tấm nhựa chưa có cái hiện tượng gì là bạc màu hay là mài mòn cả hệ thống bản lề cũng còn khá là nhẹ nhàng và chắc chắn hàng ghế phía sau tương đối là rộng rãi không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả đây quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ đặc biệt là những vị trí mà ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng của xe sau đây à, chúng ta cùng à, tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé. Máy xe GRD được trang bị cái động cơ dầu 2.5 công nghệ à, Isuzu cực khỏe và tiết kiệm nhiên liệu. Toàn bộ khoang máy vẫn còn khá là khô ráo, sạch sẽ. Với mẫu xe này thì ô tô Kinh Anh cam kết là xe không hề cũng ngập nước, không đâm đụng, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Toàn bộ keo chỉ, dàn đồng của nắp cabo cũng còn tương đối là đẹp và chắc chắn. thanh răng đầu xe, các cái lỗ vẫn còn tròn xoe, toàn bộ khoang máy vẫn còn rất là khô ráo sạch sẽ, không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả. Thế thì à, với một giá bán là 109 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc, một cái giá có thể nói là cực kỳ hợp lý cho một mẫu xe 8 chỗ số sàn máy dầu 2.5, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Giá còn chưa bằng một chiếc à, xe máy SH của Honda. Chúng ta đã sở hữu một chiếc à, xế hộp 8 chỗ máy dầu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 đấy máy đang nổ đây quý vị máy dầu tuy nhiên là máy nổ khá là êm ái nhẹ nhàng đề rất là nhẹ nhàng không hề có cái hiện tượng gì là bị gào cả đặc biệt đây là phiên bản máy dầu cho nên là cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu theo như à, trải nghiệm của ô tô kiên anh thì à, chiếc xe này chỉ tiêu thụ 7 à, đến 8 lít dầu trên 100 km tất nhiên là còn tùy theo cái kinh nghiệm của tài xế lái xe sau đây thì à, chúng ta cùng à, tìm hiểu phần gầm của chiếc xe này xem như thế nào nhé đấy đây là phần gầm mà quay từ à, phía đầu xe phần gầm của bề máy cũng tương đối là chắc chắn các cái đầu routine cũng như là hệ thống giảm sóc còn khá là tốt đặc biệt là khoảng sáng gầm khá là cao xe đi được rất là nhiều địa hình còn đây là cầm quay từ ở bên phía hông của xe đấy ô tô kia anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí cho quý khách khi à, quý khách à, xem video thì à, cũng đã có thể cảm nhận được 70 đến 80 phần trăm chất lượng của chiếc xe đặc biệt là những khách hàng ở xa toàn bộ phần cầm xe quý vị thấy còn khá là chắc chắn chưa có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy còn khá là đẹp còn đây là phần gầm quay từ ở phía sau xe bình nhiên liệu hệ thống giảm sóc cũng như là các cái đầu rô tin còn tương đối là tốt chưa có cái dấu hiệu gì là mục mọt theo thời gian cả đấy gầm quay từ à, bên hông phía bên phải của xe ô tô kinh anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí đặc biệt là những vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xe giúp à, cho những à, khách hàng ở xa có cái nhìn tầm quan về chiếc xe mình cần mua qua cái video này quý khách cũng có thể nhìn